thêm một cái điều nữa đó là lúc ấy mình quay ngoại hình em này mình thấy là cái dui rất vàng là các bạn hạn chế xịt lên sơ mi trắng hay là những cái đồ trắng như khăn khủng các thứ sẽ rất khó là tẩy rửa nhá Tom Ford Tobacco Vani một trong những mùi hương thuốc lá nổi tiếng trong dòng Private Blend của nhà Tom Ford và nếu như hỏi rằng à có mùi hương nào giống với Tom Ford Tobacco Vani không hay là có mang một cái DNA nào đó thì mình xin phép được trả lời cho các bạn đó là Haraman Amber Wood Tobacco Edition và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem mùi hương này giống như thế nào và nó so với Tom Ford Tobacco Vanille thì có đáng mua hay không bắt đầu nhá à, về thiết kế của nhà này thì có lẽ là không phải nói nhiều nữa Nó đã khá là quen thuộc ở trên thị trường rồi Và gần đây thì mình có so sánh con uh, Haraman phiên bản RU với 540 Và được mọi người thích cái phiên bản RU hơn rất là nhiều Các bạn có thể xem cái video nó hiện đâu đó ở trên này Và hôm nay thì uh, ngó qua một chút chỉ về cái màu sắc thôi nhá các bạn nhìn thấy rằng là cái tấm nhựa đằng trước nó có màu ờ, nâu uh, giống cái màu của thuốc lá và cái vòi xịt của nhà này cũng khá ok uh, chai của mình là chai 60ml các bạn có thể tìm cái size to hơn nữa còn về phần mùi hương của em này thì uh, trước tiên chúng ta nói qua một chút về Tom Ford Tobacco Vanille đi Tại vì với mình đây là một trong những cái mùi hương thuốc lá khá là nổi tiếng và mỗi khi nhắc tới những cái sản phẩm của Private Blend thì có lẽ là bỏ qua Tom Ford Tobacco Vani đó là một cái sự thiếu sót rất là lớn một cái mùi thuốc lá cùng với Vani đã khẳng định được cái tiếng tăm cũng như là chất lượng của mình ở trên thị trường rồi và mình đã có một cái video review cách đây khoảng tầm hơn 2 năm rồi các bạn có thể xem lại trên kênh của mình hoặc là chỉ cần search trên YouTube thôi Tom Ford Tobacco Vani rất là nhiều để các bạn có thể tham khảo Vậy thì mùi hương của Haraman Amberwood Tobacco Edition như thế nào mà mình lại nói là nó giống Thứ nhất đó là khi các bạn xịt cái mùi hương này ra ngay khi vừa mới xịt ra thì các bạn sẽ uh, thấy rằng là nó khá giống một cái mùi của tuổi thơ đó là mùi ô mai đào hay còn gọi là ô mai uh, ờ, xít chuột đấy nó không phải là cái vị mà các bạn cắn mà là cái mùi khi các bạn vừa mới mở cái gói ô mai ra để mùi nó sộc lên cái mùi chua chua khô khô thì em này mới xịt ra nó sẽ y hệt như vậy cái thứ hai đó là sau khoảng tầm 5 phút thôi thì các bạn sẽ nhận thấy thuốc lá xuất hiện thuốc lá ở đây thì nếu như so sánh với thuốc lá ở tobacco vani thì các bạn thấy là nó có sự khác biệt ở tobacco vani thì khi mà mới xịt ra mình thấy thuốc lá khá là khô còn đối với em này thì mình thấy là thuốc lá nó có phần tươi và có phần kiểu ướt hơn dễ hình dung thì các bạn chỉ hình dung là khi các bạn cầm một cái điếu thuốc lá các bạn vò ra các bạn vò cái giấy ở ngoài ra mà các bạn ờ, nó rơi ra những cái lá à, những cái thuốc lá những cái lá thuốc ấy xong rồi cái lá thuốc ấy nó khô thì nó là ở Tom Ford Tobacco Vani còn cái thuốc ở em này nó sẽ làm cái là cái điếu thuốc mà các bạn như kiểu các bạn vừa mới đi mưa mà chẳng may thì có nước mưa có ngấm một tí vào cái bao thuốc của bạn ấy thì đấy là một cái mà các bạn dễ hình dung nhất về hai cái mùi thuốc lá ở cái phần top nốt của hai con Tobacco Edition và Tobacco vani Bên cạnh đó ấy, thì như bao chai nước hoa thuốc lá khác thì cái nét cay cay gia vị nó cũng sẽ xuất hiện rất là rõ để nó làm cho cái mùi hương thuốc lá trở nên nồng và rõ rệt hơn. Và cái mùi hương này khi mà mình mới xịt ra thì mình có cảm giác là nó dễ chịu hơn cái top nốt của nó dễ chịu hơn so với Tom Ford Tobacco Vani nhưng mà nếu như mình ngửi ở trong một cái khoảng thời gian liên tục có nghĩa là mình đưa lên liên tục mình ngửi thì cái cảm giác ẩm ướt lúc ban đầu ấy khi mà các bạn ngửi sâu ấy nó lại làm cho các bạn người các bạn cứ kiểu nôn nao như kiểu là các bạn nó bị say thuốc vậy hay là kiểu các bạn bị say cà phê ấy, thì cái cảm giác của em này nhá, nó mang lại là như vậy khá là lạ cái này thì ờ, mình nghĩ rằng là nó tùy từng người tùy thể chất từng người tại mình là một thằng không hút thuốc nên là có thể khi mà mình ngửi những cái mùi thuốc nó nhiều quá để mình bị say thì không biết là các bạn như thế nào và cái thứ hai ở em này đó là khi mà dry down ấy các bạn sẽ nhận thấy cái sự chuyển biến rõ rệt khác nhau giữa hai con ở tobacco vani thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là khi mà vani nó xuất hiện cái nét ngọt xuất hiện ấy thì nó rất là mềm mại và cái sự biến chuyển nó rất là nhịp nhàng và các bạn sẽ nhận thấy rằng là cái sự blend mùi rất là nhuyễn còn đối với tobacco edition thì nó lại là một câu chuyện khác thì khi mà cái mùi hương này xuất hiện cái nét ngọt ấy thì mình có cảm giác là như kiểu một ai đó đang vò một đống thuốc lá bị ướt ướt để ở trên cái mặt sàn hay là trên một cái đĩa xong rồi người ta sẽ nhỏ những cái tinh dầu vani vào và lúc này thì tinh dầu vani nó cần một cái khoảng thời gian và người ta sẽ dùng cái tay người ta vò trộn tinh dầu vani vào cái lá thuốc để cho nó có một cái sự gọi là blend với nhau nhưng mà cái khoảng cái khoảng chuyển biến này này mình có cảm giác nó bị hơi bị gợn mà nó không thực sự là được mượt mà nên là đối với em này thì cái sự chuyển biến nó mất khoảng tầm sau 2 tiếng xịt thì nó có ở tầm 2 tiếng rưỡi thì nó bắt đầu mới nhuyễn lại với nhau nó như là các bạn phải vò các bạn như các bạn các bạn trộn nộm ấy nộm mà các bạn cho ít nước mắm vào xong rồi các bạn trộn và mất một thời gian thì nó bắt đầu cái cái nộm nó mới ngấm được cái nước mắm vào và nó mới bắt đầu kiểu mềm ra thì em này cũng như vậy nghĩa là nó cần một cái sự chuyển biến một cái độ cái độ biến chuyển giữa mùi hương nó hơi bị vấp mà nó không được mượt mà như Tom Ford Tobacco vani và sau khoảng tầm 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi ở trên da thì Tom Ford Tobacco vani và Tobacco Edition này thì mùi hương nó gần như nhau gần như giống hệt nhau đến khoảng try down thì mình cảm thấy là nó giống hệt nhau và em mình ấy thì cũng có bán nước hoa và có chiết nước hoa thì nó có bảo là em gửi cái phiên bản này khá là giống với những cái phiên bản một lít thực ra thì có vài câu chuyện về cái phiên bản một lít của nhà Tom Ford ấy ngửi thì có cảm giác nó bị nhạt hơn Em này thì thằng em mình gửi ban đầu bảo là mới đầu gửi nó xanh mà ướt hơn Còn dry down thì nó na ná nhau với những cái phiên bản kia Còn ở, những cái phiên bản 50 mil thì các bạn gửi thấy mùi nó dày dặn hơn Nhưng mà với cá nhân mình thì mình thấy rằng là nếu như để nói đây là một cái phiên bản clone thì nó khá là ok cái vấn đề các bạn cần quan tâm tiếp theo với một mùi clone đó chính là về cái độ bám tỏa như thế nào thì mùi hương này nó tỏa tốt trong khoảng tầm một cánh tay quay đầu hiện diện rất rõ nghĩa là bạn chỉ cần xịt một shot thôi nó lúc nào các bạn có thể ngửi thấy nó không nhất thiết là các bạn phải đưa tay lên cái thứ hai là độ lưu hương của em này thì với mình nó trung bình ở trên da tầm 7 đến 8 tiếng lúc nào cũng hiện diện rõ rệt còn thực sự thì tầm trên 8 tiếng mình thấy là nó có thể thừa sức làm được các bạn xịt lên quần áo khi cả một ngày cơ và với cái mùi hương như thế này thì so với tôm phốt vani thì nhiều người đánh giá rằng là những cái phiên bản mới của Tobacco Vani nó bị giảm về cái độ lưu hương đi nên là hiện tại thì em này có vẻ nhỉnh hơn so với Tom Ford Tobacco Vani về cái độ bám tỏa mùi về cái phong cách ấy, thì mình nghĩ rằng là những bạn nào phải thực sự thích thuốc lá thích thuốc lá ở trong nước hoa các bạn phải thích thuốc lá ở Papri London các bạn phải thích thuốc lá ở những cái chai đậm thuốc như kiểu Mancera Red Tobacco thì các bạn mới ngửi được mùi hương này còn nếu mà các bạn nói là các bạn thích thuốc lá ở ra club thì không các bạn sang đây các bạn là một câu chuyện khác mùi hương này nếu như để giống một phần nào đó mình cũng thấy rằng là nó có một cái đoạn ở giữa khoảng tầm 2 tiếng sau khi xịt nó sẽ giống con 18.21 uh, ờ, Sweet Tobacco thì nhà đấy mà mình cũng đã có review con đấy nhưng con đấy về sau hơi ngọt còn ở em này thì cái nét ngọt nó được hãm lại nhiều hơn lúc đầu con kia là lên mùi thuốc lào nhiều em này thì không bị như vậy nhưng mà tóm lại là các bạn phải thích Burberry London này bạn phải thích uh, ờ, Red Tobacco bạn phải thích 18.21 thì bạn mới mua được còn nếu mà bạn bảo là bạn thích CK One Shop chẳng hạn này các bạn thích uh, ờ, Ja Club hay The One các bạn xì cái này các bạn sẽ bị dội các bạn phải hiểu một điều như vậy đây là thuốc lá nó rất là thật chứ không phải là cái kiểu ngọt xong rồi chêm chêm một tí vào thuốc lá thì nó không phải và cái phong cách thì uh, mình nghĩ rằng là ngoài cái thuốc lá ra thì bạn cũng phải là một cái vai có thể là so nó với Tom Ford Covani thì em này có vẻ phần trẻ trung hơn tại vì thuốc lá ở đây mới đầu làm tươi và nó ướt nên là cảm giác nó không bị quá là kiểu gồng lên để tạo ra một cái vai quá là sang trọng quá là dừ và em này thì cái thuốc cái bay mùi như vậy mình có nghĩ là có thể xịt vào những ngày đông hay là những cái tối điện hò nhưng mà không nhất thiết là các bạn phải mặc những cái bộ quá là sang trọng các mặc mặc những cái bộ quần áo bình thường cũng được hoặc là kiểu ngồi chiêu chiêu vào mấy anh em ngồi ngồi cà phê trà đá với nhau xong rồi kiểu dưới chân chung cư các thứ kiểu như vậy thì các bạn xịt mùi hương này ok mình đánh giá là là một fan của thuốc lá và những cái ngày trời mát mẻ thì hoàn toàn có thể xịt được mùi hương này và chốt lại cái vấn đề có nên mua hay không đúng không quan điểm của mình thì mình nghĩ rằng là nếu như bạn là một người thích mùi của Tom Ford Tobacco vani và các bạn cần một cái mùi hương để khiến cho mọi người xung quanh bạn ngửi và thấy rằng là nó giống với Tom Ford Tobacco vani thì em này đáp ứng được còn nếu như bạn mua để bạn trải nghiệm bạn là một người chơi thì em này như mình nói nó cái độ chuyển biến của nó nó có sự vấp và nó thực sự không được mượt mà đó nhưng mà cái tốt nốt thuốc lá mình cảm giác là dễ chịu hơn đấy là cái quan điểm đánh giá của mình và mình nghĩ là nếu như là một người chơi thì em này sẽ không được đánh giá cao nhưng mà hãy cân nhắc thêm về vấn đề